rồi ok uh, hello tất cả mọi người video thứ ba thì ờ, mình sẽ chỉ cho các bạn cách như nào để hiểu đúng về phân loại sản phẩm bán trên Shopee ví dụ như là các bạn có một cái phân có định bán một cái loại sản phẩm nhất định nào đó mình đã ngắm sẵn rồi ấy. thì hiện tại thì mình đang chỉ có một cái phân loại đây thôi thế nhưng mà trên Shopee thì mình phải bán nhiều phân loại sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau thì mình mới có thể là có sức hút để khách hàng muốn mua nhiều hơn sản phẩm uh, trong à, shop của bạn uh, ví dụ như bạn chọn với phân khúc giá bán uh, 2x chẳng hạn thì có những cái người về thuộc phân khúc 2x thì người ta sẽ mua còn những người mà uh, phân khúc thấp hơn á, thì người ta muốn mua dưới 2x thì người ta làm nào và bây giờ là mục tiêu của mình là làm sao để kích, kích cầu được người ta mua cái sản phẩm của mình với giá cao à, đơn giản như ví dụ như là cái shop của bạn muốn ờ, bán những cái đồ ví dụ đồ đề co đi chẳng hạn nó rẻ thôi nó dưới 100 nghìn thế nhưng mà trong đó thì mình ờ, muốn bán thêm những cái sản phẩm khác mà nó đắt hơn thì bây giờ mình làm nào đó thì nó thuộc về phần tư duy phân loại sản phẩm và cách hướng ờ, khách hàng mua sản phẩm mặc dù tỷ lệ à, nó sẽ không được cao đâu vì bởi vì ngay ban đầu bạn đã chọn phân khúc sản phẩm của mình là bán giá trị thấp hoặc là giá trị trung bình đó thì uh, trong những cái lượng khách mà người ta mua ấy thì đôi khi người ta vẫn mua sản phẩm giá cao của mình thứ nhất là vì người ta mua nhiều này người ta sẽ vào mua nhiều sản phẩm giá, giá thấp và giá tầm trung cho mình thì sau đó thì người ta sẽ uh, có thiện cảm và dần dần thì người ta sẽ mua thêm những cái sản phẩm mà giá cao mà mình bán ok đôi khi ấy, đôi khi những cái sản phẩm giá cao uh, mình hên xui mà mình uh, bán Ờ, nhiều sản phẩm giá thấp thì tự nhiên có một thời gian này những cái sản phẩm giá cao của mình tự bán được vì người ta mua đủ nhiều rồi lượng feedback đủ nhiều đó thì khách hàng vào khi bạn chạy quảng cáo thì khách hàng vào thì người ta sẽ uh, mua những cái sản phẩm giá cao của bạn rồi ok uh, thì bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cái, cái phân cái cách phân loại sản phẩm đúng Shopee là gì nhá giống như các thầy dạy ấy mà cũng sản phẩm uh, phễu hoặc là người ta gọi là sản phẩm chim mồi ấy uh, bắt đầu luôn nhá thì bây giờ là vào giao diện chính của Shopee này thì có hai phân loại này một phân ờ, phân loại thứ nhất đó là sản phẩm chim mồi thứ hai là sản phẩm ờ, bán giá tầm trung và thứ hai thứ ba đó là các bạn bán giá cao hẳn lên một chút được chưa thì với những sản phẩm mà chim mồi hoặc là sản phẩm phễu thì các bạn có thể tìm thấy được nó thông qua đâu thì các bạn rất dễ thôi các bạn bấm vào bởi vì Shopee lúc nào cũng có deal 1k bấm vào đây rẻ gì cũng có từ 1.000 ok không ạ rồi ok bấm vào đây kéo dưới ốp lưng 1.000 91 cái bán tất combo hai đôi 52 cái đã bán ok tại thời điểm quay video của mình ờ, mình uh, uh, sâu luôn trên cái trang chủ Shopee nhé nó hiện ngay lượt bán đây này đó ok không ạ rồi đấy bột giặt cũng bán luôn 9.000 rồi ok rồi thì bây giờ có một câu hỏi đặt ra là mình tại làm sao để mình tìm được những cái, những cái sản phẩm giá rẻ đấy để bán để thu hút được một khách hàng đến với shop mình rồi sau đó thì mục tiêu thứ hai là lúc đấy thì mình mới bán tập trung bán những cái phân khúc tầm trung được chưa và cuối cùng thì mình mới bán với giá cao đúng không ạ rồi thì đơn giản thôi các bạn chỉ có mỗi một việc là cầm cái điện thoại lên bởi vì nếu xem trên cái máy tính ấy thì nó sẽ không được đúng và thứ nhất và thứ hai là không được đủ được chưa các bạn mở điện thoại lên và phần deal 1k này và deal 9000 các bạn tìm cho mình tất cả những cái sản phẩm mà tất cả những cái shop trên này đang sale được chưa ví dụ như cái ốp này thì mình khuyên là bỏ đi vì cái thương hiệu này à, trên ờ, ốp điện thoại có hai shop bán cực kỳ lớn và mạnh người ta luôn luôn sẵn sàng hàng ngày siêu 1k luôn để kích cầu mà nên bỏ qua phần này nhé đừng bao giờ động đến không luôn luôn lỗ được chưa ạ rồi mình có thể nhìn nội tất này này ví dụ như đôi tất thì sản phẩm phễu là gì sản phẩm chim mồi là gì sản phẩm phễu và sản phẩm chim mồi ấy là mình ờ, đôi lúc phải chấp nhận bán với giá thấp hơn cả giá nhập để có một lượng khách hàng nhất định vào shop và mua hàng và người ta ngắm nghía những cái sản phẩm của mình được chưa có hai phương pháp để chạy đó thứ nhất là chạy thông qua sản phẩm vẽo thứ hai là chạy trực tiếp cái sản phẩm mà mình muốn bán thì thường thường là tất cả các thầy dạy thì người ta đều muốn hướng đến là các bạn sẽ có những sản phẩm vẽo và sản phẩm chim mồi người ta luôn luôn hứa đấy là à, sau kết thúc thì đơn ờ, trăm đơn 200 đơn 300 đơn thì đơn thì 100 đơn 1.000 thì nó cũng bằng một đơn 100 uh, ờ, giá cao 100.000 uh, ờ, thế nên là tất cả những cái thông tin mà à, và kiến thức mình học được ấy, thì mình cũng phải uh, về nhà thì mình cũng phải suy nghĩ và mình chắt lọc và hiểu tại sao người ta lại hứa với mình là mình uh, có thể đào tạo mình bán được với nhiều lượng đơn như vậy nhiều đơn mà bán với giá 1.000 thì bán cũng bằng một thằng nó bán một đơn hai ba trăm nghìn đôi khi bán nhiều đơn một nghìn thì không lãi mà một thằng bán đúng có một đơn ok không ạ rồi thì tại sao trả lời câu hỏi tại sao người ta lại bán bán lỗ như vậy đúng không thì mục tiêu duy nhất của người ta là có traffic rồi traffic thì kiểu như là traffic là lượng khách hàng truy cập vào trong sản phẩm của bạn ngắm nghía sản phẩm của bạn đúng không thì bây giờ mình à, thực tế luôn nhá khi bạn các bạn vào kênh người bán này bấm vào tất cả sản phẩm của bạn thì video trước thì mình đã dạy bạn áp sản phẩm đúng không thì traffic các bạn sẽ nhìn thấy ngay ở bên dưới đó là cái số mắt xem này này và số tim đúng không ạ đây là tất cả những traffic tự nhiên nhé vì số này mình không chạy quảng cáo lâu rồi cũng hơn năm rồi thế nhưng mà tất cả sản phẩm của mình đều có traffic bởi vì người xem tự nhiên mà đúng không cũng uh, buổi trước thì mình dạy là các bạn bấm sau 4 tiếng đồng hồ này bấm đẩy sản phẩm ok chưa đấy của mình hết 4 tiếng thì mình bấm lại này bấm đấy nhưng đẩy được phép tối đa 5 cái nhé 2 3 4 5 ok chưa sản phẩm thứ sáu thì nó sẽ phải bắt quảng cáo chạy quảng cáo thì mới có thể là tiếp cận được khách hàng được chưa rồi ok ờ, thì sản phẩm phễu làm sao để tìm tìm được sản phẩm phễu đúng không thì mình đã chỉ rồi ra à, lên uh, cầm điện thoại lên mở lướt Shopee tìm những cái sản phẩm mà deal 1000 9000 và chắt lọc những cái sản phẩm mà các bạn có thể nhập được và nhập được giá rẻ để tránh trường hợp mà trong trường hợp mà cuối cùng bạn bán deal 1000 ấy thì bạn chỉ lỗ ở phần chút chút thôi đúng không ạ thì nhập hàng thì các bạn lên 1688 này nhập mình có sẵn đây là mình vừa mở sẵn đây rồi nhập hàng có rất nhiều thứ cái tệ bây giờ hình như đang là 3.700 một một tệ một tệ quy ra tiền Việt là 3.700 được chưa thì mình tìm những cái sản phẩm mà rẻ rẻ nó khoảng uh, rơi vào 0.5 có những cái sản phẩm mà có 0.12 tệ 0.1 à, thì mình nhập uh, thợ cao nhất là khoảng 3 tệ thôi để cho tránh lỗ 33 là 9 đúng không 3721 11.000 hơn 11.000 rồi đó thì những cái sản phẩm phễu ấy thì bắt buộc là mình phải nhập với số lượng lớn và thì khi mà nhập với số lượng lớn thì mình mới deal được shop deal được cái xưởng ấy để cho mình cái giá uh, thấp hơn cái giá niêm yết mà các bạn đang đang xem trên một sáu tám này ví dụ người ta bán ba nghìn rưỡi thì bạn nhập nhiều lên thì người ta sẽ giảm giá cho bạn còn muốn giảm giá sâu hơn nữa thì nó lại là cần một cái khác nữa thì cái đấy mình sẽ không chỉ được rồi ok đó thì ví dụ như là chị em bán quần áo thì có thể là lên tìm rất là nhiều đấy hoặc là gia đình Hiệp linh Hiệp ờ, cũng rất là nhiều mẫu ma đẹp có những người mà đặt xưởng đôi khi ờ, xưởng người ta làm không đúng ấy thì coi như là vất nguyên cả lô ấy rồi rồi à, đấy là bước thứ nhất giải quyết cái vấn đề là sản phẩm phễu sản phẩm à, à, <coughs> giá rẻ được chưa giá rẻ mình uh, bán từ 1.000 đến 20.000 thì được gọi là sản phẩm giá rẻ mục đích của nó là để kích cầu và kích cái lượng người truy cập vào shop của bạn nhiều hơn để từ đó thì người ta có thể khi mà ví dụ một người 1.000 người vào sản shop của bạn ấy, mua cái sản phẩm uh, ờ, 1.000 đến 20.000 đấy thì trong 1.000 người đấy sẽ có tỷ lệ là muốn mua thêm sản phẩm thứ hai vì sao chính sách của Shopee để miễn phí vận chuyển ở nội thành hoặc là ở ở trong cái tỉnh có những shop ở trong tỉnh mình mua trong tỉnh ấy thì tối thiểu là 50.000 thì mới được uh, miễn phí vận chuyển đúng không ạ vì ví dụ bạn bán 20.000 thì đã chưa ờ, mình chưa được miễn phí vận chuyển thì thì những khách hàng ấy sẽ phải mua thêm đúng không thì các khách hàng ấy sẽ vào ngắm nghía những cái sản phẩm ở tầm trung của bạn đó là câu trả, câu hỏi thứ hai trả lời câu hỏi thứ hai sản phẩm sản phẩm tầm trung của bạn bán với giá là uh, một x cái này đúng không thì tiện ví dụ khách hàng không có hoặc là khách hàng cũng đang có nhu cầu muốn mua cái sản phẩm đấy mà nhìn thấy luôn người ta mua luôn đúng không đó thì các thầy gọi là một con chim nhạn chúng hai à, một mũi tên chúng hai con ờ, hai con chim nhạn đấy đúng không đấy thì sau đó cũng cũng một cái bài toán đấy thì trong sản phẩm trong số của bạn ấy sẽ có một vài cái sản phẩm giá trị cao đúng không ạ nếu mà bạn có thể ờ, có lượt đánh giá có lượt ờ, feedback cái sản phẩm giá trị cao ấy thì tốt quá thì khách hàng sẽ ờ, được bớt đắn đo luôn và sẽ mua luôn nếu mà là khách hàng đấy là mua shop mà nhiều của bạn nhiều rồi và nhìn thấy sản phẩm giá trị cao đấy uh, cũng phù hợp với nhu cầu người ta người ta cũng uh, muốn mua nhưng mà hiện tại chưa có tiền đúng không thì người ta sau một thời gian thì người ta sẽ tự động vào người ta nhớ hơn shop của bạn vì, mua nhiều mà xong người ta sẽ tự động vào người ta sẽ mua cái sản phẩm giá trị cao của bạn đó đó là cái những cái thứ đơn giản nhất mà các bạn có thể học được đúng không về sâu hơn về làm sao để giống như có một bạn hỏi ở trong nhóm ấy là làm sao để tìm hiểu được những cái phân khúc người khách hàng dùng ờ, muốn mua sản phẩm giá trị thấp này muốn mua sản phẩm giá trị chung này tầm trung và muốn mua sản phẩm ở giá cao ấy làm sao để có thể điều hướng được thì cái đấy nó lại là một bài toán khác và cái đấy mình cũng không thể chia sẻ sâu được rồi mình chia sẻ những cái mà để cho các để cho những cái người mới ấy, à, hoặc là những người à, mới bắt đang làm shopee rồi nhưng mà mới thì người ta có thể các bạn có thể hiểu được à, tại sao tại mình lên chia ra ba phân phân khúc và hiểu đúng về phân loại sản phẩm thì mình mới có thể bán được hàng trên shopee được chưa ạ thì uh, thử lướt qua cái này shop này của mình xem nhé xem ngày xưa mình có áp cái sản phẩm giá trị thấp không ngày xưa có cái cương tay mèo này nhưng mình bán là shop khác ở à đây mình có áp một, một vài thứ đây ok không ở à, shop này mình bán cả đồ công nghệ mình áp mà có lượt mà còn nếu mà có bán thì mình uh, có khách mua thì mình bán <coughs> <coughs> còn những cái sản phẩm công nghệ thì mình bán ờ, khác mình bán qua kênh Facebook cơ tiện thì mình áp vào đây thôi rồi ok nếu bạn nhìn thấy này có cái túi này này mình bán với giá 9 ờ, ngàn đúng không ạ thì khách hàng có thể mua được uh, sản phẩm hoàn toàn khách hàng có thể mua được sản phẩm này mà không cần phải suy nghĩ và đắn đo gì cả đúng không nhưng mà mua với giá 9.000 thì chưa được đủ 50.000 chưa được miễn phí vận chuyển thì vào lựa lựa lựa xem có gì hay hay và rẻ rẻ không thì có những khách hàng mà mua muốn mua đúng với giá trị là 50.000 thôi để được miễn phí vận chuyển đúng không thì những cái khách hàng như thế thì mình ờ, loại bỏ được ngay vì sao người ta chỉ đến với shop mình một lần thôi còn những cái khách hàng nào ấy đã xác định mua ấy, mua thêm cái sản phẩm mà tổng giá trị đơn hàng của trên 50.000 đấy thì những khách hàng ấy là những khách hàng tiềm năng và bạn cần một cái thao tác đó là uh, sau những chiến dịch ừ, hàng tháng ấy, hàng tuần cuối tuần hoặc là cuối tháng ấy thì các bạn phải gửi tin nhắn đến khách hàng gọi là chị ơi uh, ngày này cuối tháng và ngày này thì shop em sale ấy em thấy chị là có mua những sản phẩm của bên em thì bên em uh, tri ân khách hàng đã mua giảm giá thêm đúng không ạ thì cái bước đấy là mình vớt lại khách sau cuối sau một tháng mình chạy đó là một cái mẹo nữa để cho các bạn học đó là chạy từ đầu tháng cuối tháng thì chưa có một ngày nào gọi là giảm giá cho khách hàng sâu hơn đối với những khách hàng mua thì các bạn có thể dùng cái mẹo đấy có nghĩa là nhắn tin cho khách hàng để nhắn tin là sao thì các bạn có thể dùng Sota này dùng phần mềm Sota hoặc là uh, uh, cái gì mình đang dùng thì tự nhiên quên mất rồi uh, uh, ờ, Auto Shopee hoặc là Ờ, cái gì nhỉ quên mất rồi để nhớ lại nhiều lúc mình dùng mình quên đó ờ, đa phần thì các anh chị em dùng sota nhiều hơn được chưa rồi ok để gửi đến dùng cái phần mềm ấy mục đích là gì để gửi tin nhắn cho khách hàng được nhiều hơn chứ còn mình gửi tay ví dụ mình có 100 khách thế nhưng mà trong một tháng đấy thì lại có khoảng 200 khách vào truy cập nhắn tin cơ làm sao để mình lọc được thì mình phải dùng ờ, phần mềm trên web ấy để lọc những khách hàng và gửi đến cho từng đối ờ, từng đối tượng khách hàng có những cái đối tượng khách hàng vào xem thì mình vẫn gửi được những cái đối tượng khách hàng vào xem để nhằm mục đích là kích cầu đúng không cuối tháng vã cho quả tin nhắn là chị ơi em thấy chị ờ, có theo dõi shop nhưng mà thấy chưa mua hàng hoặc là chị ơi em thấy chị có hỏi sản phẩm chị chưa mua hàng thì bên em tri ân ờ, cuối tháng ấy các em bên em có chương trình khuyến mại thì giảm sâu thì chỉ tặng cho những cái khách hàng mà Ờ, đã xem sản phẩm hoặc là những khách hàng mà theo dõi shop nhưng mà chưa mua nhằm mục đích là kích cầu để khách hàng mua vào sản vào shop và mua sản phẩm của shop đó đó là một cái mẹo nữa cho các bạn được chưa rồi ok thì về về cái buổi à, học ngày hôm nay ấy, thì mình à, chỉ muốn hướng dẫn các bạn đó là hiểu đúng về phân loại sản phẩm thứ nhất là phân loại sản phẩm thì, ờ, giá trị thấp thứ hai là giá trị tầm trung này thứ ba là giá trị cao đa số các bạn đều bán sản phẩm với giá trị ở tầm trung khoảng à, một uh, uh, x đúng không ạ rồi ok nhưng mình bắt buộc phải bán những cái sản phẩm mà giá trị th uh, sản phẩm phễu người ta gọi là sim mồi đấy để mục đích là thu hút khách hàng vào mua có một lượng theo dõi follow nhất định rồi thì các bạn mới có thể sử dụng như mình nói bên trên đấy sử dụng để gửi tin nhắn hàng loạt được mình chỉ gửi được khi mà mình có nhiều khách hàng truy cập và có nhiều khách hàng hỏi là sản anh ơi chị ơi sản phẩm của mình như thế nào tư vấn cho em còn nếu mà không có khách hàng truy cập không có khách hàng nhắn tin hỏi thì mình dùng phần mềm là vô nghĩa bởi vì mình khi mà muốn dùng phần mềm ấy thì mình sẽ dùng theo kiểu trả phí vì tất cả mọi thứ đều trả phí không ai giúp ai cái gì cả nhưng mà nó được phép được Shopee cấp phép nó liên kết với Shopee và được Shopee cấp phép nên là các bạn yên tâm khi mà gửi tin nhắn đấy thì không bao giờ bị spam hay là bị khóa shop cái đấy là điều chắc chắn là mình đã dùng rồi hiện tại mình vẫn đang dùng ok không ạ còn về sâu hơn về nhập hàng các thứ hoặc là những cái khác thì chắc là phải lâu lâu nữa bởi vì những cái buổi học đầu tiên này thì mình không thể dạy ngay được nhập hàng vì các bạn chưa hiểu về Shopee mà đòi nhập hàng xong bắt đầu nhập hàng xong rồi về mới bán thì có nghĩa là các bạn đang ô một đống nợ ở, ở trong người rồi nhập hàng về nó là, ví dụ chưa có phương án bán là dở đúng không thì bây giờ thay vì uh, học nhập hàng trước thì các bạn phải học Shopee trước ok chưa rồi cảm ơn bạn đã xem video và chúc các bạn có cái định hướng cho shop mình và chúc các bạn tìm được ra những cái sản phẩm ngách tìm được ra những cái sản phẩm mà giá rẻ đấy mà bán để lấy lượng truy cập để mục đích cuối cùng là để kích cầu bán những sản phẩm mà mình đã hướng đến và nhắm đến ok nha ok cảm ơn mọi người đã xem video